Huấn luyện viên Park Hang-seo gặp riêng Quang Hải trước trận gặp Lào. Ông Park Hang-seo đã có sự tính toán kỹ lưỡng về nhân sự ở tuyển Việt Nam trước trận gia quân AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào. Tại buổi tập chiều ngày 19 tháng 12, ông Park đã gọi riêng Quang Hải ra một góc sân để trao đổi. Ông đã hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, sự thích nghi và đặc biệt là giao nhiệm vụ cho số 19 ở trận gặp Lào sắp tới. Đây mới là buổi tập thứ ba của Quang Hải ở tuyển Việt Nam sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ cùng câu lạc bộ Paul. Dù vậy, Tiền vệ sinh năm 97 này đã hòa nhập rất nhanh cùng với đội và sẵn sàng cho trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2022. Ngoài Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói chuyện với Phan Văn Đức trước buổi tập tại phòng riêng của mình. Tân binh câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 đã lập tức bay sang Lào hội quân với tuyển Việt Nam vào trưa ngày 19 tháng 12. Phan Văn Đức đến sân tập sớm với toàn đội và tập trước 30 phút cùng trợ lý thể lực. Do mới khỏi Covid-19 cho nên Đức vẫn cần những bài tập phù hợp cầu thủ người Nghệ An chỉ có hai buổi tập cùng tuyển Việt Nam trên đất Lào. Vì thế mà việc anh có ra sân ở trận mở màn AFF Cup 2012 vẫn được bỏ ngỏ. Ở buổi tập chiều nay thì các cầu thủ tiếp tục lắp ráp đội hình, rèn luyện chiến thuật. Trước đối thủ không được đánh giá cao là Lào, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn lựa chọn lối chơi tấn công và quyết tâm ghi nhiều bàn thắng. Ngày hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ tập làm quen ở sân vận động quốc gia Lào, địa điểm tổ chức trận gia quân bảng B AFF Cup 2022. Và cùng ngày, Huấn luyện viên Park Hang-seo và trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng tham gia họp báo trước trận đấu. Trận đấu giữa tuyển Lào và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày mai 21 tháng 12. Messi của Lào lên tiếng, tuyển Việt Nam sẽ thắng 3-0. Socaphone Vong Chiêng Kham dự đoán rằng tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Lào ở trận gia quân AFF e Cup 2022 với tỷ số là 3-0. Cầu thủ có biệt danh là Messi Lào đánh giá rất cao tuyển Việt Nam trước trận gia quân AFF Cup 2022. Tuyển thủ của Lào cho biết nếu được dự đoán tỷ số trên góc độ một cổ động viên, anh cho rằng đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một trận thắng đậm. Nếu là một cổ động viên, không phải là một cầu thủ, tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng Lào 2-0 hoặc là 3-0. Sokafon Vong Chiêng Cam nói. Cho dù vậy thì Messi Lào khẳng định anh và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để có kết quả tốt cho tuyển Việt Nam. Vong Trương Kham đặc biệt chờ đợi có đông cổ động viên Lào tới sân để cổ vũ đội nhà. Trong khi đó, huấn luyện viên Michael Wells yêu cầu tuyển Lào thể hiện hết khả năng khi gặp tuyển Việt Nam vào ngày mai. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh, đừng quan tâm đối thủ của chúng ta là ai, các cậu phải tập trung vào cách thể hiện của mình. Lần dây có tinh thần cho các cầu thủ, nhưng huấn luyện viên Wells cũng thừa nhận tuyển Lào có thể gặp bất lợi ngay ở sân nhà bởi vì lượng cổ động viên Việt Nam rất đông, thậm chí có thể phủ kín sân vận động quốc gia nào. Trước thềm AFF Cup 2022, Lào đã thắng U23 Thái Lan 1-0 nhưng sau đó lại để thua 0-5 ở trận giao hữu ngày 14 tháng 12. Tại bảng B, đoàn quân huấn luyện viên Michael Well không được đánh giá cao nhưng chắc chắn không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Văn Hậu chốt bến đũa mới, Thái Lan mang đội hình chấp vá dự AFF Cup 2022. Sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội, mới đây bến đũa mới của đoàn Văn Hậu đã chính thức được hé lộ. Trang chủ công an Hà Nội vừa chính thức thông báo đã chiêu mộ thành công hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ quê Thái Bình sẽ đầu quân cho tân binh của V-League kể từ mùa giải mới sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội. Hiện tại thì anh đang tập trung cùng tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2022. Trước đó, Công an Hà Nội cũng đã có sự phục vụ của một tuyển thủ quốc gia khác đó là Phan Văn Đức. Cùng với Văn Hậu, họ cũng đã công bố một loạt các tân binh mới như là Huỳnh Tấn Tài, Phạm Văn Luân, Huỳnh Công Đến và Vũ Hữu Quý. Đại diện của thủ đô hứa hẹn sẽ là chú ngựa ô của V-League năm 2023. Đội tuyển Singapore nhận tổn thất lớn. Singapore sẽ không có sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng là Isan Fandi và Adam Swandi tại AFF Cup năm nay. Điều này đã được chính huấn luyện viên Takayuki nigigaya xác nhận. Cả hai cầu thủ trên đều bị chấn thương ở trận đấu giao hữu cuối cùng trước Maldives vào ngày 17 tháng 12 trước khi bước vào trận mở màn AFF Cup anh đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra ngay sau đó. Hiện tại thì khả năng ra sân của cầu thủ này ở các trận đấu tới vẫn còn bỏ ngỏ. Đây chính là một mất mát không nhỏ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tấn công của đội tuyển đảo quốc sư tử ở chiến dịch Đông Nam Á 2022. Fanny là mũi nhọn quan trọng nhất trên hàng công, trong khi Adam Swandy đóng vai trò then chốt nơi tiền vệ và đã đóng góp phần lớn vào thành tích lọt vào bán kết AFF Cup 2020 của Singapore. Thái Lan mang đội hình chấp vá dự AFF Cup Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã chính thức công bố danh sách 23 cái tên tham dự F Cup 2022. Rất nhiều những gương mặt quan trọng sẽ vắng mặt. Ngoài Chanathip Songkrasin, huấn luyện viên Alexander Polking cũng không có sự phục vụ của một loạt các trụ cột khác. Đó là những cái tên như là Christian Đỗ, Manuel Tombi, Philip Roller, Elias Dolas, Siwarak Teng Songmen, Kawin Thamchatsanan, Tarubadin, Wenwat Thonom, Thitiphan Phongchan, Pitiwat Suki Thamakun, Supachok Sarachat, Hurajit Ganis Sri Bampen, Thanawat Suang Chitawon, Supacha Chaidit hay là Supanat Muonen. Rõ ràng là tình trạng bảo vệ ngai vàng của voi chiến sẽ rất là gian nan. Cho dù không có được nhân sự tốt nhất cho AFF Cup năm nay, nhưng Thái Lan vẫn đang bày tỏ sự tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vương. Thậm chí họ không ngần ngại tiết lộ cách chơi mà voi chiến sử dụng ở giải đấu tới. Tiền vệ Veratep Pamphan cho biết Đối với sơ đồ 442 mà tuyển Thái Lan sẽ áp dụng Tôi và rất nhiều các cầu thủ khác không hề lạ lẫm với nó Có lẽ chúng tôi cũng không cần điều chỉnh nhiều Các cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu đúng với ý đồ của ban huấn luyện Và cố gắng hết mình để toàn đội có được kết quả tốt nhất tại AFF Cup 2022 Từ World Cup cho đến AFF Cup World Cup 2022 đã khép lại với những dư vị thật đặc biệt. Một nửa thế giới buồn, một nửa thế giới hạnh phúc. Bóng đá đã mang đến những cảm xúc trái ngược và khôn lường. Nhưng với người hâm mộ Việt Nam thì sau đại tiệc World Cup còn là sự đắm say cuộn trào về xúc cảm, là hy vọng về chiến thắng của AFF Cup mang lại. Bóng đá không nghỉ ngơi với người hâm mộ Việt Nam. Một tháng World Cup chưa thể khiến người yêu bóng đá đã cơn khát. AFF Cup có một vị thế và một sứ mệnh đặc biệt. Với những người yêu bóng đá Việt Nam – AFF Cup là sân chơi của mình, là giấc mơ cháy bỏng của hàng chục triệu người và AFF Cup cũng là nơi mà chúng ta khẳng định vị thế và sức mạnh. AFF Cup bắt đầu với bóng đá Việt Nam bằng chuyến hành quân đến Viên Chăn của Lào. Một chuyến đi vô cùng đặc biệt. Một chuyến đi đến thành phố vốn rất đỗi thân thuộc với từng cầu thủ cũng như hàng triệu người hâm mộ. Ở đó chúng ta có tình yêu. Ở đó chúng ta có những kỷ niệm đẹp. Và đương nhiên, ở đó chúng ta có cả những ký ức buồn mà nó thực sự mang đến lời cảnh tỉnh hay là bài học để trưởng thành. Đến địa danh quen thuộc với những khát vọng buồn thủa, vô địch đang là sứ mệnh đối với tuyển Việt Nam. Một hành trình mới với một tập thể đã quá quen với chiến thắng. Nhưng nói thế không có nghĩa là vinh quang sẽ là thứ dễ dàng có được. Hơn ai hết, chúng ta hiểu giá trị của chiến thắng. Chúng ta cũng rất hiểu giới hạn mong manh của thành công và thất bại. Thế nên, hành trình mới với sân chơi cuối cùng của luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam thực sự là có ý nghĩa.